kem thân mến, chúng ta sẽ kết thúc bài giảng ngày hôm nay bằng việc là sẽ trải qua một số chuỗi các ví dụ mà theo thầy là một chuỗi các ví dụ khá là quan trọng bởi vì đây sẽ là các cái hợp chất mà nó uh, có thể là sẽ ra trong đề kiểm tra là một này và cái thứ hai nó sẽ là một số các loại chất mà có thể rất quan trọng và chúng ta không chỉ bây giờ mà sau này khi chúng ta học về các loại chất này chúng ta cũng cần phải biết về cái cấu tạo của nó để từ cái cấu tạo đó chúng ta có thể khai thác được ra các cái tính chất cũng như là các cái đặc điểm được chưa nhỉ với cái loại hợp chất đầu tiên thì chúng ta sẽ có đây là các loại hợp chất mà có uh, hai nguyên tố như là nước này CH4 hay là CO2 hay NO2 và với oxy được chưa nhỉ? <clears throat> Thế thì với cái dạng này thì thầy sẽ uh, viết luôn cái công thức electron và công thức cấu tạo và không trải qua cái bước mà khai thác là ví dụ như là oxy của chúng ta đang là có mấy e đang ngoài cùng này và nó thiếu mấy đúng không nhỉ? Đấy. Cho nó đỡ mất thời gian nhé. Ví dụ câu A của chúng ta này. Ở ờ, nguyên tố oxy của chúng ta thì nguyên tử có 6 e lớp ngoài cùng, như vậy là nó sẽ có xu hướng là nó nhường hay là nó nhận ạ Đấy. Khi nó nhường nó nhận thì chúng ta đã sang cái loại liên kết là liên kết ion rồi Và trong liên kết ion này thì nó sẽ được hình thành giữa kim loại và phi kim điển hình đúng không ạ Đấy nhưng mà với cái trường hợp này thì oxy của chúng ta không nhường mà cũng không nhận Mà nó sẽ có xu hướng gì góp chung và đó cũng chính là cái đặc điểm của hai loại liên kết mà chúng ta có thể vin vào đó để chúng ta có thể là phân, uh, phân biệt cũng như so sánh thứ nhất là chúng ta có thể là dựa theo cái đặc điểm về nguyên tố thành phần này đó là liên kết cộng hóa trị của chúng ta hầu như sẽ được hình thành giữa các cái nguyên tử phi kim với nhau hoặc là các nguyên tử phi kim trong các nhóm với nhau đấy còn đối với liên kết Ion thì nó sẽ được, được hình thành giữa kim loại và phi kim điển hình. Có nghĩa là kim loại nhóm 123, phi kim nhóm 567 chẳng hạn thế, được chưa nhỉ? Điểm thứ hai là liên kết ion sẽ được hình thành bởi sự cho và nhận e uh, sự cho và nhận e. Nhưng với liên kết cộng hóa trị thì nó được hình thành bởi sự góp chung electron. Vậy thì với nguyên tử oxy của chúng ta ở đây là có 6 e lớp ngoài cùng nó thiếu 2, do đó nó sẽ góp 2 e cùng với cái nguyên tử oxy còn lại. Vậy chúng ta sẽ có ở đây là oxy này góp 2 đúng không ạ? Khi góp 2 thì chúng ta bên này chúng ta cũng góp 2. đây chúng ta octet này, nghĩa là bổ sung thêm các e ở lớp ngoài cùng. Đúng chưa? Thì đây là công thức E của cái phân tử oxy. Và từ công thức E này chúng ta có thể suy ra được cái công thức cấu tạo là O ô như này sẽ chưa ô được ô như này đây chúng ta có thể